chào quý vị khán giả của đài VNTV San Diego. Một lần nữa, Trung Minh Thái xin à, cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong chương trình của chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, Jimmy đã vắng mặt khoảng 2 tháng này, à, không có cơ hội để trò chuyện với quý vị vì có hai cái lý do mà Jimmy sẽ chia sẻ với đây chút xíu và nó cũng sẽ dính tới cái câu chuyện tại sao hôm nay chúng ta có một người khách mời khá là đặc biệt để tiếp xúc với quý vị trước khi à, khi Jimmy quay trở lại. Thứ nhất là tháng rồi Jimmy đã về hưu, về hưu non vì Jimmy chưa có tới tuổi đúng cái tuổi về hưu nhưng mà Jimmy à, nghĩ là mình đủ rồi con gái thứ nhì vừa ra trường rồi cho nên Jimmy không cần đi làm nữa và thứ hai nữa là Jimmy tập trung khá là nhiều vào cái tổ chức thiện nguyện Build School Foundation của mình để mà à, bây giờ mình đã build trên 100 ngôi trường rồi cho nên Jimmy cũng khá là bận rộn cho nên khi quý vị nghĩ là ồ oh, retire rồi thì đáng lẽ là về hưu rồi thì sẽ có nhiều thời giờ cho VNTV hơn không có hãy như vậy một phần nữa là Jimmy đang viết cuốn sách về cái 100 cái lesson và mình 100 cái cái một cái mẫu chuyện mình đã học được qua quá trình mình xây 100 ngôi trường và cái quan trọng nhất mà Jimmy nghĩ quý vị có thể cảm nhận được đó là cái thị trường chứng khoán trong vòng một hai năm một hai tháng rồi nó rất là dao động nó xuống gần cả 20 25 tuần này thì mình khá hơn chút xíu à, đó là cái lý do thứ nhất ha, cái cái cái 401k của mình bây giờ nó nhìn giống như là cái 101k chứ không còn là 401k nữa lý do thứ hai nữa là khi mi retire sớm như vậy Jimmy không có được cái bảo hiểm sức khỏe Jimmy phải tự đi tìm cái bảo hiểm sức khỏe và đó cũng là vấn đề khá là vất vả mình tìm được đó là cái lý do tại sao mà hôm nay Jimmy mời cô uh, Đoan Nguyễn cô Đoan Nguyễn á, thứ nhất cô là một người cố vấn tài chính à, đã làm việc trên 10 năm rồi cô có bằng cử nhân cô có bằng thạc sĩ à, về quản trị quản trị kinh doanh về cái cái đề tài về cái cái cái chủ đề này và thứ hai nữa cô Đoan Nguyễn còn là một cái nhân viên agent của United Healthcare và cô có uh, bán bảo hiểm cho cái sức khỏe đó là hai cái lý do tại sao mà Jimmy nghĩ là hôm nay sự gặp gỡ của cô Đoan Nguyễn với quý vị rất là phù hợp với cái tâm trạng mà Jimmy đang trải qua và để không mất thời gian quý vị nữa bây giờ Jimmy xin mời à, quý vị à, chào đón cô Đoan Nguyễn Hello Đoan good to see you again Hi chào anh Jimmy à, dạ Đoan xin kính chào quý vị khán giả à, xin cảm ơn đã dành một chút thời gian để mà coi cái chương trình hôm nay để Đoan có dịp giới thiệu về mình à, nói một chút xíu về cái chương trình Medicare à, cảm ơn anh Jimmy đã giới thiệu à, Yeah, dạ, Đoan có thể uh, trước khi mình à, vô cái chuyện trò giữa hai anh em mình Loan có thể nhắc lại với quý vị một chút xíu về cái bản thân mình tự giới thiệu một chút xíu à, nhiều hơn anh Jimmy giới thiệu chút xíu vì mình biết là trước đó là Đoan đã ở bên Hawaii ra cái cái thành phố biển rất là đẹp đồ này là thành phố đảo rất là thơ mộng ai cũng muốn tới Hawaii hết bây giờ tại sao Đoan lại quay về San Diego và tại sao Đoan muốn gặp gỡ lại quý vị khán giả của đài VNTV tại San Diego của mình vậy À, dạ thưa anh Jimmy, so Don thật ra uh, ờ, sanh đẻ ở Việt Nam, uh, gia đình Don qua Mỹ là uh, hồi 1996 là hai mươi mấy năm rồi. Uh, Don đi học ở San Jose Bay Area, học high school, uh, sau đó đi qua Hawaii có uh, bằng đại học. Uh, thì Don được cái MBA cũng ở Hawaii. Sau đó ở Hawaii rất là lâu, về mấy năm à, làm ở trong cái chương trình giống như Jimmy nói là đang làm về chương trình à, uh, về tài chính financial planning à, thì giúp giúp về bảo hiểm à, giúp về investment là đầu tư À, nhưng mà đang làm việc thì có rất là nhiều uh, khách người Việt Nam uh, về cái chương trình bảo hiểm á, đặc biệt về bảo, bảo hiểm Medicare Medicare là cho những người 65 tuổi trở lên á, thì ừ. đang thấy là cái công việc của mình Ờ, rất là có lợi ích cho giúp cho những uh, khách hàng của đơn lớn tuổi khi mà 65 tuổi trở lên á, thì khi mà có giấy tờ của Social Security nó gửi về của văn phòng Social Security, văn phòng Medicare khi mà họ gửi giấy tờ về à, nhiều khi cũng hơi rắc rối không có biết là giấy tờ có quan trọng à, là muốn làm làm sao để mà điền đơn rồi uh, cùng trong lúc đó lại có giấy tờ của mấy cái công ty tư nhân giống như là United Healthcare hoặc là Kaiser hoặc là Humana họ gửi mấy cái quảng cáo à, để mà kêu gọi mình mua mấy cái plan khác nhau thì à. lớn tuổi khi mà mình 65 tuổi trở lên nhiều khi à, ngôn ngữ bất đồng không có không có hiểu rõ rồi thấy rắc rối không biết là cái information không cái cái tin tức nào là tốt à, à. là nên chọn cho nên khi mà đoàn giúp cho những người người khách này à, đoàn có thể đọc cái thư Ờ, giải thích cho họ biết cái chương trình nào tốt mấy cái thông tin nào mình cần cần liên quan tới mình thì mình cần để ý còn cái nào mà chỉ là quảng cáo thì mình không để cần để ý mình bỏ qua thì ừ. họ bớt lo lắng hơn uh, thì thấy ô công việc của mình là rất là có ý nghĩa uh, với lại uh, Don cũng muốn share uh, một cái information đa của Don thì mới hai năm trước mới vừa 65 tuổi cho nên cũng cần Medicare cho nên mới thấy ồ cái này không phải là chỉ công việc của mình làm ờ, rồi được trả tiền lương mà mình có thể giúp cho gia đình mình tại vì ba của Đơn tới hồi 65 tuổi thì cũng nhận giấy tờ của Social Security uh, Medicare rồi cũng cần phải biết là nên chọn cái plan nào thì Đơn giúp uh, nói cho ba biết thì thấy là à, bao của mình thì cũng giống như những khách hàng của mình nhưng mà nhiều khi những người khách không có con có con cháu có gia đình nhưng mà con cháu hoặc là gia đình không có thời gian để giúp hoặc là họ không có kinh nghiệm về Medicare cho nên uh, có muốn giúp cũng không giúp được cho nên khi mà đoan tới gặp nói chuyện thì có thể uh, giúp họ tìm hiểu được cặn kẽ hơn dạ cho nên um, and then sau này đó, khách của Don là có ở San Diego với lại ở Hawaii hai bên uh, có có khi đi đi về về nhưng mà uh, gần đây giống như là anh Jimmy nói thì đoàn dọn nhà qua bên San Diego thì sau này sẽ ở bên đây luôn cho nên Ờ, có mặt ở đây thì quý vị khán giả mà có cần tìm hiểu thì nó có thể ờ, hoặc là gặp mặt hoặc là nói chuyện phone thì cũng cũng dễ hơn à, cho nên mới làm cái chương trình hôm nay để mà giống như là giới thiệu trở lại với cộng đồng người Việt Nam của mình ở San Diego. Yeah. Dạ. Ok, rồi như vậy thì à, anh Jimmy nghe được đoạn giới thiệu rất là nhiều và cái câu hỏi anh Jimmy rất là thắc mắc trong cái phần và intro phần vâng, giới thiệu của Đoan thứ nhất là bây giờ anh, anh Jimmy hiểu được tại sao mà mình về hưu sớm mình chưa có tới 65 tuổi cho nên mình không có thể à, xin được cái Medicare tầm phải đợi tới 65 thì bây giờ Đoan có thể tóm tắt lại là à, những cái quý vị nào đang lắng nghe chương trình mà những quý vị có lớn tuổi và giống như Đoan cũng nói là bố của Đoan vừa mới giúp Đoan bố của Đoan hai năm rồi để mà có được cái cái Medicare như vậy thì mình phải có hội đủ những điều kiện gì thì mới mới được xin Medicare vậy Đoan À, dạ anh Jimmy, so Medicare là cái chương trình của liên bang, um, chương trình sức khỏe, uh, bảo hiểm sức khỏe cho người 65 tuổi trở lên. Uh, của liên bang à, khi mà anh nhớ lúc mà mình đi làm mình đóng tiền thuế mỗi mỗi khi mà có cái check thì nó nó kêu là FICA FICA cái nghĩa là tiền mình đóng cho vô cái chương trình uh, Medicare đó cho nên mình chỉ lấy được Medicare khi mà mình 65 tuổi à, hoặc là nếu mà mình trẻ hơn 6, 65 tuổi mình có thể apply vô Medicare nhưng mà mình phải à, bị dis, Disabled có nghĩa là um, không có đi làm được hoặc có có cái bệnh gì mà nó kêu là qualify là mình phải được uh, cái qualify condition nào để mà nó mới cho mình Medicare cho nên không phải là ai cũng có xin được Medicare một là 65 tuổi uh, trở lên hai là dưới 65 tuổi nhưng mà phải có cái uh, cái condition là bị bệnh uh, trong khoảng một thời gian rồi mình phải xin à, với lại mình phải là công nhân Mỹ hoặc nếu mà không phải là không công nhân Mỹ thì cũng phải ở Mỹ là ít nhất là 5 năm so 5 năm trở lên uh, and then khi mà có Medicare đó thì uh, mình sẽ được uh, cái văn phòng ờ, an sinh xã hội nó gửi về cho mình cái thẻ cái thẻ nó không biết là quý vị nếu mà đã có Medicare thì chắc cũng biết cái thẻ có màu sọc xanh à, sọc đỏ thì nó có phần A với lại phần B à, cái đó là Medicare nó sẽ có cái số Medicare number cho mình với lại nó kêu là part A part B có cái ngày cái ngày effective day là cái ngày mà mình à, được tròn 65 tuổi Yeah, dạ, so cái đó là cái uh, cái này giống như là những cái thông tin rất là basic của Medicare. Uh, sau này còn có nhiều cái nhiều <laughs> information còn hơi rắc rối nữa nhưng mà cái đó để trả lời cho anh Jimmy là uh, khi nào mình có thể được Medicare thì uh, cái đây là cái câu trả lời nhớ đây rồi Đoan vừa mới nói là cái Medicare rồi nó có cái part A part B rồi anh Jimmy nghe biết là có người còn nói là part C part D thì à, Đoan có thể tóm tắt cho quý vị cái cái Medicare A B C D nó giống như là cái mẫu từ bản mẫu từ chữ cái như vậy nó có chạy tới uh, X Y Z luôn không vậy yeah. <laughs> Dạ, cũng uh, cũng hơn là nó chưa tới uh, X Y Z nó chỉ có A Ờ, A, B, C, D. Yeah. Dạ. Okay, so cái mẹ đi khang nguyên thủy khi mà mình được 65 tuổi à, mình có cung, được cung cấp cái thẻ Medicare thì cái thẻ Medicare chỉ nó chỉ cho mình phần ờ, phần A là đi bệnh viện phần B ừ. là đi bác sĩ hoặc là nếu mà mình cần mổ xẻ à, nó không cho mình phần D hay phần C D phần D là thuốc phần C à. là cái Medicare Advantage DSC là mình phải mua thêm à, hoặc là mình mình mua ở mấy cái à, công ty tư nhân ở ngoài cho nên khi mà mình được 65 tuổi thì mình chỉ được có cái thẻ Medicare có phần A với phần B thôi phần A là bệnh viện à, kêu là hospital là bệnh viện phần B là để mua thuốc à, không phải là để đi đi bác sĩ hoặc là có đi mổ xẻ um, so uh, giống như là nó rất là rắc rối cho nên Đông mới nói là không phải là cái ai cũng có nhiều cái kinh nghiệm hoặc là có nhiều cái thông tin về này đi care ờ, cho nên tốt nhất là nếu mà mình không có điều kiện mà để vô cái uh, internet mà coi medicare.gov cái website á uh, hoặc là không có gia đình có người mà giúp giải thích á, thì um, nên liên lạc với những người mà có về uh, kinh nghiệm về Medicare hoặc ừ. là những người giống như Ron thì làm cho một công ty nhưng mà uh, không phải là lúc nào cũng ờ, chỉ bán cái cái cái plan uh, cái ừ. job của Don là muốn nói cho quý vị biết cái uh, giải thích cặn kẽ trước khi mà uh, nói cho biết cái plan nào tốt hơn cho mình tại vì ở ở ở San Diego thì thường nó đi bác sĩ là lúc nào cũng có, phải có cái network cho ừ. nên nếu mà mình không mình không có biết là cái plan nào phù hợp cho mình bác sĩ của mình không có trong network thì nó sẽ rắc rối do cho nên quan trọng là mình phải biết là cái mình vô cái plan nào hoặc là mình chỉ giữ lại mẹ đi khám AB nguyên thủy mình mua cái phần thuốc riêng hoặc là mình vô mẹ đi khám advantage à, mình phải biết là cái cái cái bác sĩ của mình sẽ chấp nhận cái cái thẻ của mình cái plan của mình nhớ oh, ok wow à, nghe nó rất là phức tạp như vậy thì theo kinh nghiệm của Đoan á cái lỗi lầm mà tất cả những cái người những cái bác lớn tuổi mà trên 65 đồ này nọ mà khi mà apply cho Medicare không biết là ABCD á, thì ba cái điểm ba cái lỗi lầm mà mà typical mà thường hay xảy ra nhất đó, đó là ba cái ba cái lỗi gì mà Đoan có thể chia sẻ với với các quý vị khán giả dựa trên mười mấy năm kinh nghiệm của Đoan. À, dạ yeah. so anh à, cái uh, Đoan thấy à, đa số những quý vị mà uh, uh, có có vài người khách của don giống như là nghĩ khi mà mình lớn tuổi 65 tuổi thì uh, Medicare sẽ miễn phí khi mà họ lãnh cái thứ thứ nhất là mình mình phải nhớ là Medicare không phải lúc nào cũng miễn phí à, ừ. nếu mà mình ở Mỹ à, được 5 năm trở lên mình phải đi làm à, đi làm nó kêu là 40 cái credit mình phải có 40 cái credit thì mình sẽ được phần A tại vì lúc trước giờ mình làm 40 cái credit mình đóng thuế cho nên mình trở lại bây giờ mình lấy mình đi theo mình được phần A thì mình khỏi cần phải đóng tiền mỗi tháng tức là cái premium á, thì nó sẽ cho mình phần A khỏi đóng tiền nhưng mà phần B để uh, đi uh, uh, gặp bác sĩ hoặc là đi mổ sẽ gì á thì mỗi người nào cũng phải có sẽ đóng cái phần B uh, premium cái tiền mỗi tháng thì à, mỗi năm nó nó có thay đổi một chút năm 2020 á cái phần B premium tiền mỗi tháng là 170 đồng ờ. với người cent à, cho nên mình nếu mà mình không có à, mấy cái chương trình trợ cấp của liên bang giống như là low income medical medicaid mình sẽ phải đóng phần B à, rồi sau nếu mà income mình cao hơn một một số nó nó có cái threshold nó giống như là cái mực income mà cao hơn nữa thì ừ. cái phần B của mình có thể mỗi tháng sẽ lại cao hơn nữa ok ờ. so à, phần A thì mình không cần phải đóng nhưng mà phần B phải đóng mỗi tháng ừ. với lại khi mà mình đi uh, bác sĩ hoặc là mình đi bệnh viện bệnh viện trước uh, mình không phải là mình có cái AB bây giờ mình không cần đóng tiền nào hết mình phải đóng cái co-insurance hoặc là co-pay của mình có nghĩa là Medicare chỉ cover cho mình 80% còn cái 20% còn lại mình phải tự mình đóng à, cho nên không phải là miễn phí hết à, nếu mà mình bỏ tiền túi ra mình đóng còn nếu mà mình có chương trình trợ cấp mà kêu là low income hoặc medical medicaid thì ừ. có thể à, uh, cái chương trình medicaid này sẽ giúp đóng cho mình cái hai chục phần trăm đó à, tùy theo cái cái income của mình nếu mà mình họ cho mình nó kêu là trăm phần trăm low income hoặc là Đấy. medical hết thì có thể mình không đóng nhưng mà nếu mà mình chỉ partial là chỉ được ít á, thì mình vẫn phải đóng cái phần copay dạ okay. à, cho nên cái đó là cái cái đầu tiên là nhiều người à, hiểu lầm tưởng là miễn phí hết nhưng thật ra không phải à, cái thứ hai nữa là Medicare nó không nó chỉ cho phần A là đi bệnh viện phần B là đi bác sĩ với lại mổ xẻ nó ừ. không có cho thuốc nó với lại những người nói ồ còn nếu mà tôi muốn à, khám mắt à, ừ. hoặc răng hoặc là muốn à, cái máy nghe tay hoặc là mình muốn đi tập thể dục đi, đi chăm cứu mấy cái này cái chương trình bổ túc này thì mẹ đi khen nó sẽ không cho nó chỉ cho A là đi bệnh viện B là đi uh, đi bác sĩ hoặc là đi mổ xẻ còn muốn có thuốc muốn có uh, để có thể khám răng hoặc là khám mắt khám uh, khám tai mà mua được máy nghe hoặc đi tập thể dục hoặc đi chăm cứu thì mình phải mua mấy cái plan khác mà ở mấy cái ờ, công ty tư nhân giống như United Healthcare, Humana, Kaiser mấy cái công ty tư nhân này nó thường nó nó offer ờ, nó nó ờ, nó cho có thể mình mình vô đăng ký vô mấy chương trình này à, nhưng mà mình nên nhớ là nếu mình muốn mấy chương trình à, bổ túc này thì Medicare nó sẽ không cho à, cái thứ ba cái thứ ba nữa là đang thấy nhiều người uh, khi mình nói về Medicare, Medicare Advantage, Medicare Supplement thì Ờ, nói dùng một từ nhưng mà nhiều khi mình ý mình nói là cái cái plan này mình lại nói cái plan kia nó rất là khác nhau Medicare đi dạ. quỹ là Medicare của uh, liên bang gửi về AB là khác Medicare advantage là cái phần part C phần C là của công ty tư nhân có à, hoặc là Medicare supplement cũng là của công ty tư nhân nó nó có dạ. Medicare Advantage Medicare supplement lại khác nhau nữa à, Medicare then thường là cho mình vừa A vừa B vừa đi thuốc luôn à, có khi mình phải trả mỗi tháng à, ừ. rồi mình phải trả copay khi mà mình à, đi bác sĩ hoặc là đi bệnh viện còn à, phần thuốc cũng phải trả copay à, không phải lúc nào cũng miễn phí còn Medicare supplement á supplement là cái plan mình phải trả tiền mỗi tháng à, mà nó lại không có tiền thuốc cho nên nếu mà mình muốn mua Medicare supplement mình phải mua mua cái phần đi là phần thuốc riêng ra nữa cho nên cái cái giá tiền của nó sẽ khác nhau à, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau cho nên À, à như khi mình nói uh, mấy cái danh từ này thì ừ, anh, anh Jimmy nghĩ là bây giờ uh, anh Jimmy mà còn confused mà thấy lộn xộn <laughs> người lớn tuổi nhiều khi là càng I can't hơn nữa dạ, cho nên à, tốt nhất là nếu mà không có rành á, thì à, nếu mà có câu hỏi thì à, tìm hiểu cũng như nói nói cho đông biết thì à, có thể giải thích cho à, dạ. một đây là vậy <laughs> Dạ, anh Jimmy thật sự là nghe Đoan nói chuyện khoảng 15 20 phút càng nghe càng thấy giống như bị tàu hỏa dập ma vậy đó tại nó quá nhiều. Rồi bây giờ nghe nói là khám răng, khám mắt hồi xưa mình đi làm có một cái bảo hiểm nó cover hết everything. Bây giờ mình ra mình phải mua tùm lum hết trơn. Như vậy á, thì um, đoan có những cái chương trình hay là có những cái buổi à, tư vấn hay là những cái phương pháp nào hay là mỗi tuần mỗi tháng em có một cái cái talk uh, meeting hay cái gì đó để quý vị mà cần có thể là liên lạc với em để em chỉ dẫn hay là từ cá nhân hay là em có thể làm theo group hay gì thì có những cái chương trình gì mà Đoan có thể công ty của Đoan có thể giúp cho quý vị khán giả mà rất là muốn tìm hiểu thêm về cái vấn đề này mà được nói tiếng Việt với Đoan chứ không cần phải lo sợ tiếng Anh hay là có rất là nhiều thư từ tùm lum mà không có biết cách đọc mà không có con cháu con cháu không có đọc được thì có thể cầm tới đoan giúp đỡ thì à, đoan có những cái chương trình hay là những cái cái cái cách thức như thế nào mà đoan có thể giúp đỡ quý vị khán giả đang nghe đài về đoan à, dạ so um, hiện giờ thì cái văn phòng của đoan ở uh, à, UGC area um, văn phòng thì lúc nào cũng mở cửa nếu mà quý vị nào mà có câu hỏi muốn tìm hiểu thêm bây giờ là, hay chuẩn bị 65 tuổi thì không biết vô chương trình nào tốt hơn cho mình hoặc là đã có Medicare mà muốn tìm hiểu coi là mình có thể uh, có nhiều cái cái uh, cái chương trình nào tốt hơn cho mình nữa uh, thì có thể gọi Đoan hoặc là email cho Đoan uh, mình có thể lấy hẹn uh, hoặc là gặp ở văn phòng hoặc là gặp ở ở nhà đó uh, ờ, hoặc là zoom call cũng được giống như là Don bây giờ thì uh, tại vì cái pandemic cho nên cũng hơi, cũng flexible lắm là không có, có ai cần không có phải tới văn phòng À, ờ, nhưng mà nếu mà muốn tới văn phòng thì văn phòng ở UTC hiện giờ ừ. thì đang chưa có mở uh, làm như cái group presentation à, để mà à, nói chuyện về nguyên nguyên cái cái group nhiều người bây ừ giờ à, tại vì bây giờ là tháng 6 thường thường á, mỗi năm là bắt đầu 10 à, tháng 10 15 tháng 10 cho tới tháng 7 ấy, thì nó nó kêu là open enrollment là dạ. annual open enrollment, có nghĩa là à, mỗi năm nó có cái thời thời điểm này là những cái công ty mà có Medi, uh, offer mấy cái Medicare plan nó sẽ quảng cáo rồi um, công, công ty của Don sẽ có mở ra những cái chỗ mà để uh, mình nói chuyện mình giới thiệu mình mình giúp cho những người uh, quý vị ở, ờ, ở ờ, mà 65 tuổi cho lên để tìm hiểu về Medicare đó thì tới tháng 10 thì mới có uh, mấy cái uh, mấy cái cái này bây giờ uh, nếu mà có có muốn tìm hiểu thêm thì cứ uh, liên lạc cho Don thì Don có thể hoặc là gọi nói chuyện phone hoặc là video Zoom giống như vậy hoặc là gặp mặt Yeah, dạ, ờ. cho nên bây giờ thì uh, sorry <laughs> xin lỗi là chưa chưa có mở ra được mấy cái group rộng rãi này nhưng mà Don cũng có một cái mục đăng báo ở trong báo người Việt tự do uh, có một cái mục nhỏ thì trong đó thì có uh, tên của tên tuổi với lại uh, số phone với lại email của nó cho dạ. nên uh, thì hôm nay nếu mà không có lấy được cái uh, uh, số điện thoại thì ở trong báo người Việt tự do thì sẽ có information của nó trong đó. Okay. Rồi, cảm ơn Đoan rất là nhiều. Thì ba cái điểm chính mà Jimmy học được qua cái buổi trò chuyện với Đoan mà quý vị Jimmy rất hiếm với quý vị. Cái thứ nhất đó là không phải mình đợi tới 65 tuổi mình mới xin được cái Medicare. Có những trường hợp đặc biệt quý vị chưa tới 65 tuổi mà quý vị hồi đủ điều kiện thì Đoan vẫn có thể giúp đỡ quý vị xin được cái đó. Đó là cái đầu tiên mà Jimmy nhận được. À, nhưng mà Jimmy nghĩ bản thân của mình thì chắc không có được cái đó nhưng cho nên phải ráng đợi tới 65 tuổi. Cái thứ hai nữa là theo Đoan nói là cái Medicare nghe thì đơn giản thiệt là nó có A B C D nó rất là complicated có cái thì của liên bang có cái của tư tiểu bang có cái của những cái cái hãng tư nhân ở ngoài cho nên quý vị mà nhận được rất nhiều thông tin không hiểu cứ gọi cho đoan là đoan sẽ giúp cho quý vị và thứ ba nữa đó là à, đoan bây giờ thì chưa có mở những cái lớp tại vì cái mùa covid này thì quý vị nghĩ là mọi người cũng đang cẩn thận nhưng nếu mà quý vị cần gọi điện thoại cho đoan hay là làm việc qua zoom hay là gọi video call giống như vậy thì ờ, đoán lúc nào cũng sẵn sàng ờ, trò chuyện và tiếp tiếp chuyện và chỉ dẫn cho quý vị mà nếu rất là cần nữa mà quý vị không có ngại thì đoan vẫn có thể tới gặp quý vị chừng nào tới tháng 10 là cái lúc mà mình mở open enrollment tức là lúc mọi người có thể đăng ký cái mùa đăng ký mở thì ai muốn cái gì thì thì đoan sẽ tổ chức những cái lớp học nhiều hơn đó thì đó là những cái thông tin và à, cái số điện thoại và cái số địa chỉ của đoan nó sẽ hiện trên màn hình cho quý vị À, với sự tóm tắt như vậy thì Jimmy Thái xin được ngưng cái chương trình nói về cái bảo hiểm Medicare với ờ, cái cô Đoan ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong những buổi trò chuyện tiếp theo. Cảm ơn sự theo dõi quý vị. Xin chào tạm biệt.